sắp xếp người làm ra rồi ok xong đây. hết cả rồi được mấy thằng tầm tám nữa à, được 8 nữa lái xe mà nắm tiền không biết bọn đấy lái xe bên bê tông chèm ấy, có tiền đấy à, cuối năm này thưởng nhiều rồi rồi nhanh nhá tí nữa anh vào này anh cứ mang một chắn này vào được không cắt hai con ngũ bạn à, hai con hai con ngũ sách quên đây em vắt hết rồi còn nhưng mà con... đánh như nào từ từ để hướng dẫn là chỉ cắt hai con ngũ sách cho mày thôi nhá rồi rồi rồi đây là hai con ngũ sách này đây đây ở đây chỉ còn có hai con cuốn sách thôi đây. rồi rồi rồi đây, đi biết rồi mà anh biết, biết rồi mà biết rồi biết rồi ờ đấy tí chỉ vào hạ cắt hai con mũ này thôi và quân này là quân cầu quân vật lý đấy gọi là quân cầu quân cầu chẵn nhá chỉ đánh mặt chẵn à tí là anh chỉ thấy mặt chắn thôi chỉ đánh một mặt thôi rồi, rồi. chưa mua bán thì tí nó để em vào sau rồi, rồi, rồi. chưa em vào sau thì uh, tí mua bán thì cứ em bảo là đánh thế rồi, ok chưa okay. có tiền chưa có rồi có nhiều chưa thôi cứ cầm cầm tạm này tờ này đi nhá đây chỗ này có khoảng uh, gần trên hơn trăm triệu mỗi thằng nữa. được chưa okay. đấy đánh đi dạ, có nghĩa là mình ờ, đánh mặt trận đi theo anh ừ, theo em đúng không ừ đánh một mặt không phải theo em anh cứ vào anh cứ em vào chơi trước đánh đánh một mặt rồi rồi rồi xong rồi tí nữa cho chúng nó kiểm tra quân cán thoải mái đỡ phải trình bày gì được chưa ờ ok nhá đấy nhá rồi. bên nào đúng ngày một triệu bên này bán à? này à bán này bán bao nhiêu tôi đã chơi rồi à mua chơi mặt tiếng này hôm nay mua mặt lẻ này không biết đâu thế bao tiền trăm lẻ bên này trăm bên nào tôi mua lẻ lấy trắng nó chỗ lẻ làm gì chấm bên nào chấm này bên này chấm bên này chấm bên lẻ bên này lẻ lẻ gì bán thanh mặt lẻ đi lẻ bên kia lẻ bên này lẻ. Ừ, nãy giờ đang bán bên này bán ờ, thanh mặt lẻ đây ăn được không trăm triệu à ba triệu bốn triệu mấy triệu tắt tắt đi ôi giời mở luôn sao nào tắt đi mở luôn mở đi thì mở ra ừ. đấy bây chưa chặn đúng không mình chặn đánh tú 2, 4, 6, 8, 10 Thì con đắt có được có gì chung tiền sao không thể đi không được 1 triệu về đây một triệu thôi, nào cũng lên được triệu Quét ra đi Dùng thôi Bây triệu, hai triệu đi Còn thứ bên trước hai triệu đây hai triệu Hữu cài 2 triệu cất gọn là dạ. tiền này dạ. tiền đâu, cầm trên tay nữa. Dạ. Cầm trên tay đi Các bạn dặn đấy tiền riêng của tôi. Ông một vứt thế gì? Sụp đéo. Đấy, bán lẻ đấy. Thẻ bao tiền đấy? Thẻ bán sạch bạc luôn. Nơi mấy thế mấy tiếng chặn rồi. Bắt thế sao? Bây giờ tôi về cái này. Chạy phế, Tôi ăn hết mặt bên kia. Chung. Chung, chưa nhá. Ừ. Bắt chung. Mấy này. Ờ, mà mà mà mà. Mời nhá. Ừ đấy ok gặp lần tiếp với anh này đây 2 triệu không ok đây đánh à? đây không đây 2 triệu anh ơi cố về đúng rồi ok nhầm mồm nhầm mồm ba mẹ mày quân đánh 2 triệu chẳng triệu giờ tôi đánh đây nhá không nhìn thấy với cầu chẳng nói hai triệu ba triệu hai triệu ba triệu bốn triệu bốn triệu đâu ui quay cái à quay gì cái quan này bán 4 triệu rồi bán tất luôn này bao nhiêu đây triệu thôi hộp này những kia mấy triệu hai triệu hộp này để bán sạch mặt đợi chung thôi chung á ừ. chung thì chung mình hai đang mua này hai mua được chưa cứ mở đấy không quan tâm mấy cái chẵn rồi ba ba tiếng đang cầu mà mở thôi mình cứ cầu ai biết cứ thử đâu mở đi mở Đưa không? 2 triệu chẵn Lấy 2 triệu chắc 1 triệu ơi, cứu tao đi lẻ ơi 4 bán, triệu Bán tất lẻ à? Vẫn vậy Nhá Bao nhiêu tiền Em em em cứ chia thôi, anh anh thích mua nào mô nhà này bao nhiêu tôi bao nhiêu. lấy đây cho hai mô này. Ừ, lấy 4 triệu. Không quan tâm. Mở đi. Cái mà lên sao không với. Ok. Vâng, cái này nhỉ. Đang câu mà câu lên câu không à sau này ngày anh con trên xe về dài ngắn thì nếu kêu mình tắt thì vẫn cứ hai triệu cả đặt tay luôn này ba triệu cái à, ờ, cái cầu gớm bản thân lẻ tiếp bây giờ cái xuống được bao nhiêu xuống chưa chưa tay luôn không quan tâm cứ xuống Đấy. năm bán tất mà lẻ rồi về sao đắt thì mà ăn nhiều ai ông chỉ có hai ông thôi anh em mình thôi mà tôi ăn hai mô này ăn ba được mở á máy mở đi nè ít mày ôi đầu được rồi còn ba mô cái này đấy phóc dài tay ra tí nắm tay đấy nó không không nhảy đâu đấy thôi tiền mày nữa về đi Tôi thích Dạ là dạ, dạ Rồi, sao? Rồi, đi vô bà chưa chơi vợ đang gọi chết ba năm bạn tất lẻ nhường bao nhiêu đấy có hai triệu thôi hai triệu lẻ lẻ bán sinh mặt đặt hết đặt hết đi không cần biết Rồi ai xuống được cứ xuống hết đi Đảm thôi còn năm năm ở nhà này nhá rồi đấy mở đi cái mở đây mẹ nó được rồi. Ừ, mấy người. 5 triệu hai năm triệu hai một triệu. Mẹ mãi mới là cái này. 3 triệu. 4 triệu. Rồi năm triệu rưỡi. năm triệu 2. Đây. 5 triệu rưỡi đấy. 5 triệu 2 vuông này. Tầm này 1 triệu. 5 triệu 2 triệu. Và mình phát đấy. À? Khủng thế. <laughs> Kia không ở chung. Anh chưa kịp đánh này đấy. Chung. Ít quá mà. Không ạ. À. cái đánh đánh à ờ, làm cái đây là đùn bát cái đùn bát đùn bát để gần đấy triệu năm triệu rồi triệu làm cái đâu đánh đi nào tiền rồi à? ra lâu rồi năm à tổng sáu năm triệu trả đánh thừa thế nào cũng to ấy ăn một tí đánh 10 triệu cái là được thắng dẫn lẻ anh đi nữa cái hơi đánh bao nhiêu đấy chẳng còn 5 triệu ai đó đâu từ từ đánh vào mặt cái được cái đang thích lẻ năm triệu đây năm triệu anh nhúc đi đấy nhiều ông mua đấy bây giờ cho hai nghe một cái này bán tất lẻ luôn mỗi thằng mua được chưa được cho nhà này 3 triệu này Bình đánh à Rồi cho mày một triệu ra Triệu máy đây Đắt luôn Đá đều sóng nha một đây một đây một tôi Chẳng cần 10 triệu này của tôi này Con này của tôi đấy Con này của tôi này Con này của tôi này Đến bây giờ Chẳng còn 10 triệu Hết rồi đây còn tam đây hết rồi đây còn ai mua này nó thua tôi còn ra sao lại ra tôi bán được cái bán bán bán hết rồi bán lẻ rồi bán lẻ thì ông ăn 10 triệu à 10 triệu tức là ông bắt cho đây ông đem ra vừa bạn ấy ăn hết rồi đúng không năm sáu bảy tám tám triệu đâu tám triệu rưỡi được cảm ơn triệu rưỡi đây tôi đã tôi đã có một triệu tôi đã cầm cái triệu này rồi ok Mari. Tôi ăn mở đó. Tôi ăn cuối, tôi mặc vào cuối, tôi ăn cuối tươi má đúng mẹ đây tươi nghỉ mẹ em thì mẹ em sẽ điên thế nhở của tôi rồi tôi này mày rũ mãi như mà mỗi cà hết rồi thêm tao của ai tôi